thì biết là Paloma thì biết có cái mã số là DA340WA đây là nội thất bên trong của biết đây thì tiếp theo á tôi sẽ đóng đóng nắp bếp lại để mà cho các bạn có thể xem ngoại thất của bếp là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn được xem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 bếp được thiết kế đây <coughs> có bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng như là vệ sinh đây rất là tiện lợi đây là bếp nướng hai tầng lửa thì nó sẽ có một tầng lửa trên áp xuống và hai tầng lửa phía dưới áp lên để cho phần thực phẩm các bạn khi các bạn nướng á, thì nó sẽ chín đều cả hai mặt mà các bạn không phải mất thời gian chỗ qua trở lại rất là tiện lợi <coughs> đây thì các bạn ờ, có thể nướng sử dụng rất là tiện lợi và các bạn không phải mất thời gian và công sức để mà đốt lửa than ở nhà đây là mâm và bưởi á cái tính năng đầu tiên á mà tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó là cái tính năng khóa ga khi mà lửa tắt thì ở đây tôi sẽ mở cùng lúc là hai bếp nấu đây một bồ một bếp nướng đây các bạn nhìn thấy đây ngọn lửa xanh rất là đẹp thì tiếp theo tôi sẽ vặn nhỏ các ba ngọn lửa này lại để mà có thể dễ thổi để thao tác cái tính năng là khóa ga khi mà lửa tắt cho các bạn được xem thì sau khoảng từ 5 cho đến 7 giây á que cảm biến của bếp này nó sẽ nhận được cái tín hiệu là lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại đây bếp đã tự động khóa ga kèm theo thông báo là tiếng bếp đây nếu mà các bạn chú ý lắng nghe các bạn sẽ nghe một tiếng tặc của rơ lê bếp á, nó đã đóng lại thì có nghĩa là bếp đã tự động khóa ga thì có một số nơi bán khác họ cũng quảng cáo đây là cái tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu ăn á, mà nước nó có trào ra bên ngoài nó sẽ chạm vào đầu chia lửa này khiến cho lửa tắt nhưng các bạn chú ý một điều đầu chia lửa này đây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 tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử cho các bạn xem á đó, đó là cái tính năng phá ra khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này đây để mà thay thế cho hai đế nồi ở cái cảm biến này thì nó sẽ chịu cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại thì cái nhiệt yêu cầu dưới đế nồi chúng ta đó, là nó phải đạt trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ra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 để mà khắc phục vấn đề về pin á thì khi mà các bạn quý vào cửa hàng chính tôi thì các bạn sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc đây bao gồm một pin sạc như thế này đi kèm với nó sơ bộ một sạc đây với cái đoạn dây dài 3 mét như thế này và một cái lò xo đây là tất cả phụ kiện của bộ pin sạc của chúng tôi để được tặng kèm khi mà các bạn mua bếp cái hai bếp thì đã đặt nhỏ lại vì nó đã đạt đến nhiệt độ cao đây rồi cái chân trái của tôi đây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 phía bên trái cũng đã có ra sau tính năng nước cạn nồi đây tiếp tục khóa ra công tắc còn mở bình thường <coughs> thì ở cái pin sạc này á nó sẽ có hai cực là cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng sẽ làm dấu cộng và dấu trừ đây để các bạn có thể phân biệt khi mà nhận biết về nhà ở dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm thì khi mà các bạn lắp đi vào bên trong các bạn lưu ý một điều như thế này là các bạn phải hướng cực dương là dấu cộng này ra bên ngoài và cực âm là dấu trừ vào bên trong tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin á thì thứ nhất là biết sẽ không hoạt động được thứ hai là xảy ra tình trạng hư hỏng pin chúng ta nên các bạn hãy lưu ý cái điều này thì các bạn sẽ được một cái lò xo này các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này vào phía trên là cực dương của viên pin là dấu cộng đây nó sẽ có những cái lỗ như thế này các bạn móc lò xo này vào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 bên không biết á, thì tôi sẽ làm sẵn một cái đầu dây chờ để cho các bạn có thể có mò cắm sạc vào đây đây đầu chờ bên không biết đây rồi tiếp theo á, tôi sẽ nói về các tính năng của bếp đầu tiên ở phải chúng ta thì chúng ta sẽ có đây là tính năng hẹn giờ của bếp nướng đây nướng nha Thời gian mặc định là 9 phút Các bạn có thể chỉnh tối đa ở đây á, là 15 phút Thì ờ, ở đây tôi chỉnh chỉnh một phút thôi để thử cho các bạn xem Ở cái bên là tính năng hẹn giờ cả hai bếp nấu đây Tôi bỏ bếp bên phải đây đây Nó sẽ có hai đèn hiển thị đây Một đèn bên phải đèn bên trái Đèn bên phải sáng lên là hẹn giờ bếp bên phải Đèn bên trái sáng lên là hẹn giờ bếp bên trái Thì các bạn có thể hẹn giờ cả hai bếp cùng lúc Đây thời gian mặc định của bếp của bếp nấu á nó sẽ là 3 phút các bạn có định tối đa là tối đa là 9, 90 phút đó là thời gian đó là tới đang hẹn giờ của bếp nấu đây hẹn giờ bếp nấu tôi đếm một thời gian đây đây hẹn giờ của bếp nấu tôi cũng giảm về một phút luôn để mình thử cho các bạn xem đây đây là đây, đây đếm ngược đếm ngược hẹn giờ của bếp nướng này thì các bạn có thể sử dụng hẹn giờ bếp nấu bếp nướng cùng lúc hai cái đều được các bạn chỉ không thể sử dụng một lúc ba bếp thôi các bạn có thể hẹn giờ một lúc hai bếp rồi bếp nấu và một bếp nướng đây bếp nướng đã khóa ra sau ờ, tính năng hẹn giờ đây đây bếp đã khóa ra ra thường đây thời gian hẹn giờ của ờ, bếp nấu bên phải của tôi cũng đã đến một thời gian đây dòng bếp này tích hợp những tính năng rất là tiện lợi có thể hẹn giờ nấu hẹn giờ nướng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 cái nhiệt độ tối đa chỉ là 200 độ thôi đó vì cái đảm bảo sức khỏe cho chúng ta ở đây là tính năng nấu nước sôi và nấu cơm ở dưới là nấu sôi đây và ở trên là nấu cơm đây ở dưới là nấu sôi và ở trên là nấu cơm thì khi mà à, tiếng đang nấu cơm á, thì cơm chín bếp sẽ tự động tắt thì khi mà các bạn sử dụng chức năng nấu cơm này á ở bên Nhật đó thì họ sẽ có một cái loại nồi chuyên dụng để mà sử dụng uh, thích hợp sử dụng cái chức năng nấu cơm này thì uh, ở Việt Nam ở Việt Nam chúng ta á, thì tôi chưa nhìn thấy cái loại nồi đó nên là khi mà các bạn sử dụng sử dụng tính năng nấu cơm này á thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi á, mà nó có đáy dày để chúng ta có thể uh, để nó sẽ có độ chính xác cao hơn để mà phù hợp cho các bạn nấu cơm để ở trên nấu cơm và dưới là nấu nước khi mà các bạn ấn lên á bật lên á thì các bạn phải giữ ờ, phải ấn vào chọn năng chức năng liền nếu mà các bạn để lâu á thì nó sẽ bị khóa chức năng lại nên các bạn hãy lưu ý cái điều này ở bên đây á chúng ta sẽ có tính năng rang xào đồ khô đây các bạn sẽ ấn vào giữ ở đây khoảng ờ,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 thì lúc đó các bạn có thể ăn xào thoải mái những món ăn mà các bạn cần nhiệt độ cao mà không do có vấn đề nhiệt độ sẽ bị kìm hãm lại thì khi mà các bạn sử dụng mâm và vỉ này để nướng thì các bạn nên trong ít cái nước vào bên trong mâm hướng phía dưới đây để trong quá trình các bạn nướng thì hơi nước nó sẽ bốc lên thì nó sẽ thực phẩm các bạn được khi mà các bạn nướng nó sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi các bạn vệ sinh thì nó sẽ được dễ dàng hơn thì chúng ta sẽ có một loại van sử dụng phù hợp với cái dòng bếp công nghiệp này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 thì mà đối với dòng bếp của Nhật này á, thì nó sẽ có rất là nhiều ưu điểm đầu tiên á, đây là bếp được xuất xứ từ Nhật thì các bạn sử dụng nó sẽ rất là bền và thứ hai á, là nó cực kỳ là tiết kiệm ga thì ờ, theo quan sát thực tế như khách hàng đã sử dụng á thì một gia đình các bạn nếu mà có bốn người một ngày nấu ăn hai buổi á, thì một bình ga